Hello, xin chào các bạn. Lâu quá rồi, đã quá lâu rồi mình mới làm lại một clip YouTube. Bởi vì uh, thời gian này mình bận quá. Thế nên là không thời gian làm, mình cũng đang tuyển một bạn để làm YouTube thay cho mình, nhưng mà mình ở Hải Phòng là khó kiếm được ừ, bạn trẻ đam mê làm quá. Nếu bạn nào xem video này mà bạn ở Hải Phòng thì uh, bạn hãy liên hệ mình để qua mình hướng dẫn cách làm nhá. À, nhưng mà thì ngày hôm nay thì um, vì sao mình quay lại bởi vì cái này nó hot quá thành ra mình sẽ sẽ quay lại để mình làm cho các bạn. Vâng, các bạn nhìn thấy đây là chiếc Redmi Note 11T Pro một trong sản phẩm giá rẻ mà có rất là khủng của Xiaomi thời gian gần đây mà mình đã làm trên TikTok thì TikTok nó ngắn nên mình có người làm cho mình làm rất là nhanh mà mình rất là nhiều bạn hỏi mình và đặt online vô cùng vô cùng là nhiều luôn các bạn đặt vô cùng nhiều luôn thế nên là mình phải làm clip này để mình hướng dẫn các bạn chạy được ROM quốc tế ROM tiếng Việt cho chiếc máy này nhá đó thì xoay quanh thì chiếc máy này thì đây là một chiếc máy giá rẻ của Xiaomi giá nó chỉ tầm khoảng 6 ờ, triệu thôi nhưng mà cấu hình của nó thì ở cái mức độ cao cấp nó sở hữu con chip là, là MediaTek Dimensity 8100 tương tự như chiếc K50 Redmi K50 ấy, bản cao cấp ấy và sạc thì là 67W quá là khủng khiếp luôn đúng không sạc chỉ có tầm khoảng 30 phút là đầy pin thôi đó và màn hình của nó là tầng số quét lên đến 144 Hz cấu hình của nó quá là chỉn chu để mà chúng ta chơi game luôn thế nên em nó rất là hot nhá đặt online rất là nhiều thì mình có hướng dẫn các bạn cách làm cài được Google Play và tiếng Việt ngay lập tức ở trên chiếc máy này nhưng cái vấn đề ở đây ấy, là khi mà chúng ta cài tiếng Việt tạm thời và chúng ta cài Google Play chúng ta chỉ dùng được bình thường uh, thôi vấn đề chuyên sâu ví dụ như là chúng ta sẽ bị hơi chậm một chút về tin nhắn Zalo hay một chút về tin nhắn Facebook cho nên nhiều khi chúng ta sẽ rất là khó chịu và đây là cái clip mình hướng dẫn các bạn cài ROM quốc tế cho nó nhé ờ, khi cài ROM quốc tế là nó không khác gì một máy quốc tế một máy chính hãng không bị chậm một cái gì cả nhé đó thì đầu tiên là mở hộp với sản phẩm này thì đúng không nó đơn giản thôi nhiều anh em làm mở hộp rồi nó có một ốp lưng ở đây khi các bạn mua ở bên mình về thì mình để nguyên siêu bạn nhận được và hàng các bạn làm đó thì đây là một chiếc máy màu xanh nhá bên trong thì có sạc 67W rồi ok bộ sạc rất là xịn của Xiaomi này bộ sạc này thì gọi là mơ ước của nhiều hãng khác iPhone chưa có đây còn đây là chiếc máy nhá đây máy thì này rất là đẹp như chiếc máy cao cấp khác của Xiaomi mà mẹ giá là rẻ đó rất là đẹp nhá đó, thì ở ngày trước là mình làm clip tiktok rồi mình đã cả hướng dẫn các bạn cài tiếng việt rồi đúng không này tiếng việt đây tiếng việt thì nó sẽ đầy đủ nhưng mà cái phông chữ nó hơi buồn cười một chút đó, đây là tiếng việt tạm thời thôi trong phần cài đặt cũng đầy đủ tiếng việt rồi đó, thế còn cài ROM quốc tế thì uh, như thế nào đó hôm nay là mình hướng dẫn các bạn cùng xem nhé thì cái này cài ROM quốc tế thì mình phải nói thật này thứ nhất là nó sẽ không thể làm ngay trong một ngày được có nghĩa là các bạn nhận máy thì các bạn phải lắp sim vào các bạn xin quyền cài ROM quốc tế và các bạn sẽ phải đợi nó mất tầm uh, một tuần một tuần sau thì chúng ta mới dùng máy tính chúng ta chạy được nhé thì bây giờ là mình hướng dẫn cách thao tác trước mắt bằng sim trước bởi vì chiếc máy này hoàn toàn là chiếc máy mới mình bóc ra à, thì chúng ta kích hoạt ở bên trong thì các, chúng ta có thể xem clip uh, tiktok phải đã hướng dẫn rồi đúng không đó thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào thứ nhất là các bạn chuẩn bị cho mình một sim em hãy cho anh mượn cái sim 4G ờ, đi tất nhiên là cái sim phải có kết nối mạng 4G ờ, nhé đây mình đã chuẩn bị một cái sim mình đi mượn thôi mình không có đúng không đấy mình sẽ chuẩn bị một cái sim này sau đó là mình sẽ mở cái sim mình sẽ lắp cái sim này vào mục đích ở đây là chúng ta phải có kích hoạt xin quyền unlock bằng một cái mạng di động chứ chúng ta không thể xin quyền unlock bằng uh, bằng bằng bằng bằng uh, wifi được mà chúng ta phải tạo một cái tài khoản micloud tài khoản micloud nhanh nhất là chúng ta sẽ tạo bằng sim điện thoại đúng không ok khi ở trong phần cài đặt này nhé chúng ta sẽ tạo tài khoản micloud trước này chúng ta sẽ vào đây đây, ở trên này thì mình đã có số điện thoại rồi chúng ta ấn đồng ý này hoặc là chúng ta tạo nhé đó thì mình trước mắt là mình đã đăng nhập hình như cái này tài khoản này mình đã đăng nhập rồi đó nó đơn giản thôi ok tôi không phải là người máy ông có ở đây chúng ta sẽ chọn để qua captcha bây giờ nó sẽ gửi tin nhắn như này nhé Đó. thì uh, các bạn lưu ý nhé là cái sim này ý, là chúng ta dùng để xin quyền tạo microsoft và xin quyền để unlock để chạy được đường quốc tế thì cái sim này phải có giữ trong vòng 7 ngày chúng ta có thể lắp vào máy chúng ta có thể tháo ra nhưng bắt buộc là chúng ta phải giữ trong 7 ngày bởi vì là 7 ngày sau chúng ta sẽ dùng chính cái sim này để chúng ta đăng nhập vào máy tính để chúng ta unlock nhé khi mà chúng ta đang unlock và chúng ta chạy ROM chúng ta phải có máy tính chạy Windows nhé đó, sau khi tạo tài khoản xong rồi thì nó ở cái trạng thái như này nhé thì bây giờ chúng ta sẽ bật cái trình gỡ rối lên trình develop trình phát nhà phát triển nhà trình phát triển lên để chúng ta chạy uh, chúng ta unlock nhé bây giờ chúng ta sẽ vào phần cài đặt này chúng ta sẽ vào phần thiết bị của tôi này chúng ta vào tất cả thông số này chúng ta sẽ gõ 5 lần 7 lần vào cái này ok em để anh chạy clip làm clip cái này đây chúng ta vào đây nhá ấn 5 7 lần vào đây đó, đó nó đã viết là bạn đã là nhà phát triển này đó, sau chúng ta sẽ quay lại chúng ta sẽ chọn vào cái cài đặt bổ sung này nhá, đó sau chúng ta sẽ chọn vào tiêu chuẩn nhà phát triển này chúng ta sẽ tìm đến cái phần mở khóa chúng ta sẽ tìm cái phần là trạng thái mở khóa Xiaomi đây nhá, đó trạng thái mở khóa Xiaomi này đó chúng ta ừ. sẽ vào cái phần thêm tài khoản thì bây giờ nó sẽ bắt chúng ta tắt wifi đi chúng ta sẽ phải dùng 4G nhé chúng ta mới làm được sim chắc chắn phải có cái nó mạng không có cái nó mạng chúng ta sẽ không dùng được nhé đó, thêm tài khoản này đó, chú ý cái này nha. ok nó bỏ thêm tài khoản thành công này đó, khi chúng ta thêm tài khoản thành công này thì đúng 7 một 7 ngày sau có nghĩa là 168 tiếng ấy là chúng ta có thể unlock và chạy tiếng Việt được thì bây giờ chúng ta sẽ phải dùng tạm một tuần ok mình sẽ cùng chờ 7 ngày nhá ok thế là 7 ngày đã qua sau khi xin quyền chạy tiếng việt và bây giờ thì à, mình sẽ tiếp tục làm à, hướng dẫn à, anh em cách chạy tiếng việt nhé thì việc đầu tiên để chạy tiếng việt những chiếc Xiaomi này và cụ thể là chiếc Redmi Note 11T này nhé thì là chúng ta cần phải có máy tính vâng chúng ta cần phải có máy tính nha chúng ta cần phải có một chiếc máy tính chạy Windows và cái nó lại nhanh nhanh một chút bởi vì file của nó khá là nặng đấy file của nó khá khá khá là nặng luôn bốn năm nghìn đó và chúng ta cần chuẩn bị một cái sợi cáp USB Type C xịn xịn một tí nhá ở đây thì mình đang có một sợi cáp của Kabumi Gaming và anh em nào đã mua sản phẩm này tất nhiên là chúng ta sẽ lấy sợi cáp của máy theo máy rồi bởi vì chúng ta nên dùng sợi cáp đấy nó xịn một chút máy tính thì chúng ta nên chọn máy tính nào mà nó tốt tốt một chút nhé tránh bị sập nguồn này tốt nhất là chúng ta nên dùng laptop đó nếu còn nếu chúng ta dùng máy bàn thì chúng ta nên cắm vào cổ USB nằm trên main nhé thì nó sẽ tốt hơn thì ở đây mình đã cắm cổ USB vào rồi mình cắm cổng 3.5 nhé à, 3 mình cắm cổng 2.0 nhá cổng 3.0 cũng được nhưng mà qua không thì mình thấy thi thoảng nó vẫn bị lỗi cổng 2.0 thì ít lỗi hơn bởi vì cái giao thức chạy rom thì đa phần là vẫn chạy trên rom 2 trên trên cổng USB 2.0 thôi mặc dù máy và ổ máy tính đều có 3.0 rồi chúng ta nên cắm cổng 2.0 nhé ok thì bây giờ việc đầu tiên là chúng ta sẽ thao tác trên máy tính đúng không đó là chúng ta down rom down rom thôi chúng ta vào cái trang à, web à, nổi tiếng à, của Việt Nam là mifirm.net đây này mọi người có thể thấy nhé nhà mifirm.net nha trang này của một bạn Việt Nam ở đó, trang mifirm.net ok chúng ta nên tắt quảng cáo đi nhé à, tắt chặn quảng cáo nhé nếu chúng ta ấn chặn quảng cáo thì nó sẽ không không làm không thuận tiện đâu nên chúng ta nên tắt chặn quảng cáo đi là chúng ta vào bởi vì bạn này bạn làm cho phép là hoàn toàn miễn phí và bạn ấy có nhận quảng cáo từ bên ngoài bạn mới có thu nhập thế nên chúng ta lên tắt chạy quảng cáo để thực hiện được quảng cáo trên trang này cho bạn đấy nhé bây giờ chúng ta sẽ tìm ROM của chiếc máy này Note 11 T Pro T đây Note 11 T Pro thì nó có sẽ có tên quốc tế là Saga và nó sẽ chung ROM với cả Poco X4 GT và Redmi K50i nhé nó sẽ chung với nhau đó thì ở đây chúng ta sẽ có những cái phần bản này chúng ta chọn này bản quốc tế này thì mình trước mình chạy một con máy thì mình biết là quốc tế và bản Ấn Độ thì là nó sẽ có cái trình gọi điện của Google khi ta gọi điện vào game của gọi thì bên kia nó sẽ báo và không tự động game của gọi được thế nên là bạn nào muốn có tự động game của gọi thì chúng ta đa bản Đài Loan nhé thì rất tiếc là mình đã đào rồi rom rồi và mình đã đào cái bản rom của ấn độ cho nên tí mình vẫn chạy rom ấn độ bình thường đó, ấn nào thì ta chọn rom đài loan chúng ta ấn vào đây thôi ấn vào download này thôi chúng ta tắt cái này đi đây, hiện quảng cáo lên tắt đi đó, chúng ta ấn vào cái um, download đó và nó sẽ đào về cái này là nặng nhất thì chúng ta đào đầu tiên vì sao mình không đào tool khác mà đào này đầu tiên ok này 5,2 g đó chúng ta tắt đi nhá mình đã đào rồi nên mình sẽ hình dung như vậy cho các bạn hiểu thôi và cái tiếp theo chúng ta đào một cái gọi là mi unlock tool mi unlock tool đây chúng ta sẽ đào cái mi unlock tool này về đây và ngay trang chủ của nó thôi chúng ta đào về nhé đó, mình cũng đã đào rồi cho nên là mình sẽ chỉ hình dung thôi ok bây giờ cái quan trọng nhất nữa này là chúng ta đào cái ờ, cái phần mềm gọi là phần mềm uh, mi flash thì chúng ta gọi là mi flash nha 2022 này đó, chúng ta cứ chọn năm mới năm nay đi chúng ta vào luôn cái trang là mi flash tool com thôi nhé xiaomi flash tool xiaomi mi flash tool nhé chúng ta vào trang này thì ta sẽ chọn một cái bản mới nhất ở đây đó, bản là bản mới nhất nhé nó có tên mã là 2020 đó, đó chúng ta chọn đây chúng ta ấn vào cái phần uh, chọn chúng ta lát đây đó chúng ta lát này đó, chúng ta ấn vào lát tiếp tục lát này ta tắt quảng cáo đi đó chờ lát thôi nó đến 30 à, giây sau đây ok 30 giây thì cái này mình download lát rồi đó, cho nên là ừ, các bạn không cần đấy nhé mình đã lát rồi đây lát rồi này đó, không cần nữa thì bây giờ là chúng ta sẽ vừa giờ mình chạy xong một cái máy mình tắt đi nhé đó, chúng ta sẽ vào và chúng ta giải nén những cái file chúng ta vừa download ra đúng không mình đã giải nén sẵn rồi chúng ta sẽ giải nén cái file chúng ta vừa download ở đây thì ở đây là cái máy mi flash này chúng ta sẽ vào đây nếu máy của các bạn chưa cài driver ấy thì khi chúng ta vào đây bắt nó hiện lên cái bảng chúng ta hãy cài driver đi ok chúng ta ấn ok là cài driver sau khi cài driver xong ấy nó hiện cái bảng như này đó chúng ta ấn vào cài đặt đó, sau khi đặt đặt rover xong là xong bởi vì là mình thấy driver ở trên cái này nó là chuẩn nhất chứ nếu mà chúng ta cài driver khác ấy mình cảm thấy nó không chuẩn lắm đâu ok cài driver xong nha chúng ta nó ok này bắt tắt đi bắt tool này đi chúng ta sẽ bật cái phần mềm gọi là cái phần mềm mi unlock tool nhá mi unlock tool chúng ta vừa đã à, đã à, về đấy mi unlock tool này này mi unlock tool này đó mình sẽ giải mé làm nó được như này mình sẽ mở lên đó, mình đồng ý nhá thì bây giờ trên điện thoại chúng ta sẽ thao tác như thế nào nhỉ đó, chúng ta sẽ vào trong phần cài đặt này chúng ta sẽ vào, phần uh, mi flash ờ, này đó, chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản này vào đây đó, chúng ta ấn vào ba cốt cho nó dễ nhé đó, ở trên cái phần mềm này chúng ta ấn vào cái ba cốt này đó, chúng ta đồng ý cho nó quét này đó. xong cái có xong nha một có xác nhận đăng nhập hay không cho ta đăng nhập nhé đó ok nó vâng, sẽ đăng nhập này đó chờ chút mình nghe cuộc điện thoại nhá khi đăng nhập xong nó xuất hiện như này nhiều trường hợp nó sẽ hỏi OTP ấy, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải lắp cái sim mà chúng ta đã từng xin quyền để chúng ta nhận OTP nhé thì khi đăng nhập như này thì chúng ta sẽ chạy unlock trước bằng cách là chúng ta sẽ vào chế độ phát bút bằng cách là chúng ta giữ nút nguồn và nhỏ tiếng cùng lúc à. thế là khi chúng ta giữ nhỏ tiếng và nguồn cùng một lúc thì trong khoảng 15 giây ấy, thì nó sẽ vào chế độ phát bút như này đó, các bạn nhìn thấy không thì bây giờ là phát bút bây giờ ngày xưa nó có hình con thỏ và đôi đeo hoang quàng bây giờ nó chữ phát bút màu đỏ như này nhá chúng ta sẽ cắm cáp vào tất nhiên là chúng ta cắm cáp vào máy tính rồi đúng không chúng ta cắm cáp vào điện thoại này đó ở trên máy tính nó sẽ loát nha loát thiết bị ok bây giờ nó sẽ nhận vào uh, chế độ unlock là sẽ nhận nó báo cảnh báo là khi chúng ta unlock sẽ mất hết dữ liệu người dùng nhé đấy thì khi anh em dùng một tuần mà anh em có ảnh này hay cái gì quan trọng anh em cóp ra ở đây thì mình đã không có gì quan trọng cả mình sẽ chạy luôn đó bởi vì khi chạy xong nó sẽ mất trắng như lúc chúng ta mới mua máy ấy nên chúng ta có gì có tạo sẽ cóp ra nhé bởi vì chúng ta nó sẽ mất hết dữ liệu bây giờ chúng ta sẽ ấn vào lock này đó, bây giờ chúng ta sẽ ấn vào lock nha ok lock này đó, nó vẫn cảnh báo chúng ta sẽ mất hết dữ liệu nhé đó, nó vẫn là cảnh báo lại nữa này đó, chúng ta sẽ ấn vào đây nhá Lock tiếp này đó bây giờ nó sẽ loát đó đây nha ok nó đã báo lock thành công này unlock social thành công này trên điện thoại nó sẽ khởi động lại nhé đấy nó hiện hình cái khóa này này ok chưa đó, unlock xong rồi chưa? thì sau khi unlock xong tất nhiên là chúng ta sẽ chạy rom thôi bây giờ chắc là có lẽ là rom đã đào xong rồi đấy đây saga nhá bản ấn độ lại đào xong rồi chúng ta sẽ cắt đi và chúng ta sẽ copy sang ổ D hoặc là ổ E cho nó ổ D hoặc ổ C cho nó cẩn thận nhé nếu chúng ta có ổ cứng có là đúng ổ cứng luôn thì nó sẽ rất dễ bị ít lỗi rất dễ ít lỗi đó bởi vì là chúng ta không có và để cái đường à, đường link nó dài quá nó sẽ dễ bị lỗi lắm ở đây thì mình trước mình có một cái file rom của bản line mình sẽ xóa đi à, mình paste đây này đó tiếp tục này đó, bây giờ mình sẽ giải nén nhá sẽ giải nén đây đó, tất nhiên là chúng ta sẽ không phải ổ cứng chúng ta phải nhiều nhiều một chút đấy nó phải tầm rơi vào tầm 10 ghi ấy chung khoảng 10 ghi chúng ta cũng làm đó bây giờ mình giải nén đây nhá thì trong cái lúc mà mình uh, chờ giải nén ấy thì máy này nó đã khởi lại chúng ta không quan tâm đến nó là khởi lại là làm gì chúng ta lại ấn lại phát bút nhé chúng ta sẽ ấn nhỏ tiếng và nguồn cùng lúc như vừa giờ Đấy, để là vào lại phát bút nhé nhỏ tiếng và nguồn cùng lúc để vào lại phát bút này Đó. mình giữ nha nó sẽ rất là lâu máy của sử dụng chip Mediatek và phát bút lâu lắm máy Qualcomm thì dễ nên chúng ta lên kiên nhẫn ấn nhỏ tiếng và nguồn thật lâu nhé cứ ấn thôi ấn khi nào vào được thì thôi Đấy, ok lại vào lại rồi nhá chúng ta để lại một chỗ này bây giờ chúng ta sẽ bật cái phần mềm mi lock lên nó vẫn đang giải nén nhá chúng ta kệ thôi chúng ta sẽ bật cái phần mềm nhầm phần mềm mi flash lên Đúng mi flash này Đây, phần mềm mà lúc đầu chúng ta cài driver ấy Đó, bật lên như này ok lát thử xem nào nó nhận thiết bị chưa đấy nó nhận thiết bị rồi này Đó, nó nhận thiết bị rồi nhá là ok rồi Đó, chờ nó giải nén xong thôi Đây, nó vẫn đang giải nén nhá Đó. chờ chút nhá ok bây giờ chúng ta giải nén xong rồi đó, giải nén đây là chúng ta sẽ nhìn thấy nhá đây là file rom của nó này đấy anh em này nhìn thấy nhá nó rất là nhiều file ở đây đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có được link này nhiều anh em không xem kỹ clip của mình thì không giải nén tức là chạy nhiều anh em gọi điện cho mình đã làm như thế rồi thế nên anh em phải xem kỹ clip của mình để tránh lỗi nhá đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ vào cái phần uh, mi và lát chúng ta ấn vào đây thay cái đường link vừa giờ thay cái đường link này mới chúng ta vừa copy đấy, mình làm lại này đấy nhá chúng ta sẽ copy cái này mình làm lại nhá đây nha Chúng ta sẽ copy cái này này. Đó, chúng ta paste vào đây. Hoặc là chúng ta có thể ấn vào từ đây cũng được. Nó nhiều cách mà. Đó, chọn cái đường link đấy thôi. Ở C này. Đó, ấn này cũng như này cũng thế thôi. Đó. Thì bây giờ chúng ta ấn lót lại lần nữa này, xem có đúng nhận máy hay không. Máy đây rồi nhá. Đó, sau đó ở dưới này chúng ta quan trọng nhất này, xem kỹ nhá. Chúng ta sẽ ấn vào cái on này. Chứ nếu mà chúng ta ấn vào kia on và lock này này, nó sẽ lại lock lại border và nó sẽ bị treo máy ở recovery cho nó sẽ không lên được cái trường hợp nhiều anh em là sẽ không xem kỹ của mình ở bị trường hợp này và bị trường hợp này thì xử lý thế nào nó cũng rất là đơn giản thôi nó sẽ xử lý được nhưng mình đã làm thì tỷ lệ thì xử lý thành công chỉ là 90 phần trăm thôi có 10 phần trăm bị chạch và sẽ bị treo máy và sẽ rất là phức tạp để chạy lại thế nên là ở đây là mình sẽ cứ vào đây nhé nếu mà anh em bị nhiều quá thì mình sẽ làm một clip riêng khác sau để chúng ta có thể là xử lý được trong trường hợp đấy nhé bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Gleon nhé đó chúng ta ấn vào flash này refresh lần nữa này sau đó chúng ta nhận thiết bị là chúng ta ấn vào flash này đó đúng firewall sẽ lót được màu xanh như này và bây giờ chúng ta sẽ chờ khoảng 5 à, đến 15 phút tùy tình trạng à, máy tính nó như nào nó sẽ ờ, chạy thành công thì nó sẽ reset lại cái máy này đó chúng ta cùng lưu ý và cùng chờ đợi nhá không có đẹp đổ lên thế thôi cứ gửi bảo hành cho ông cũng được ừ. thế là chiều qua xong ừ. con của anh chưa đổi con của anh phải thay bên một lâu thế à nó bảo thế à nó bảo phải thay bên ừ. Ok nhá, đó, mất uh, à, 299 giây thì nó đang báo như này Ok, báo này không sao cả là được rồi đấy Nó thành công, ở trên máy điện thoại thì nó đã khẩu lại máy như này Nó báo hình cái khóa này nó sẽ không bị treo, còn nếu nó không báo hình cái khóa bị treo nhá Thì nó khởi động như này thì chúng ta sẽ phải chờ đâu tầm khoảng 5 đến 10 phút nữa đấy Để nó thiết lập lần đầu là xong đó bây giờ máy tính này xong rồi chúng ta đã tắt được máy tính rồi đúng không chúng tắt được máy tính nhá ok xong bây giờ chỉ chờ trên điện thoại thôi khi khởi động xong thì chúng ta mình cho các bạn xem nhá đó ok nhá đó khởi động xong rồi này đây bây giờ nó có tiếng việt luôn rồi bởi vì mình đang lắp sim việt nam mà nên mặc định là nó sẽ chọn tiếng việt đó mình sẽ bỏ qua mọi thứ nhá đồng ý đi bởi vì là nhiều khi lắp sim nó có mạng như này là nó kích hoạt lâu lắm thế là mình để xem nào chọc cái sim ra rút cáp được rồi nhé chọc cái sim ra để cho nó ờ, đỡ kích hoạt lâu bởi vì là kích hoạt đấy nó sẽ kết nối google nó hỏi tăng tính mất thời gian bỏ qua đi bỏ qua đi chốc thiết lập màn hình cài đặt thứ sau bỏ qua tiếp đấy, này. dùng cổ điển đi rồi có gì vào cái sau này xong rồi nha nếu bạn nào mà có cài mà bị lỗi ấy, hoặc có vấn đề gì ấy thì các bạn có thể là inbox cho mình để mình uh, hướng dẫn inbox vào Facebook cho mình hoặc là uh, comment số điện thoại vào ngay dưới video này thì mình sẽ nhắn Zalo nhé Đó, bạn nào mà muốn mua sản phẩm này thì đơn giản thôi lại vào website mm về nhá. Đó, cảm ơn các bạn xem clip chào và hẹn gặp lại các bạn.